năm vừa qua anh tiếc nuối nhất điều gì? Tôi chả có gì tiếc nuối cả Ngoài cô ấy Thật ra để tuột mất cậu ấy Không phải là do tớ nhát đâu Mà tớ biết rằng nếu tình cảm không xuất phát từ hai phía Thì sự cố chấp của tớ cũng chỉ là gánh nặng cho cậu mà thôi Tớ hiểu địa vị của mình mà Mình là cá thì không nên say đắm bầu trời Hoặc là chim thì đừng si tình biển cả <laughs> Tớ sẽ không sao đâu Tớ chấp nhận trao đi tình cảm thì cũng dám nhận lại đau lòng cảm ơn vì từng ở trong trái tim của tớ chào cậu là nhân duyên trời ở trong tình yêu chỉ cần chân thành và cố gắng là đủ nhưng mà thực ra mọi chuyện tình yêu trên thế gian này chưa bao giờ đơn giản vậy hết những người đã trải qua dông bão cùng bạn sẽ rất khó có thể đi cùng bạn tới cuối cuộc đời còn những người mà bạn nghĩ rằng họ sinh ra là để riêng cho mình thì họ lại thuộc về một người khác cứ ngỡ là trước mặt rồi nhưng mà cứ càng ngày càng xa có những bữa thất tình nhớ da diết mở danh bạ trong vô thức và tìm đến con số quen thuộc, bật Messenger và tin nhắn chỉ để đọc những câu chuyện đã cũ rích và không thể tiếp diễn được nữa. Nhìn thấy trạng thái đang hoạt động mà chả thể nói được câu gì hết. Nhiều người ở trong số chúng ta có những cuộc tình trớ trêu hạnh phúc nhất của tình yêu chính là yêu được một người luôn quan tâm tới cảm xúc của mình làm gì cũng sợ mình tủi thân nói gì cũng sợ mình tổn thương nhưng đời này kiếm đâu ra một người như thế những chặng đường dài ngó mình mệt nhoài đã một lần gục ngã tháng tư anh sao phía xa bỗng nhiên dừng chưa từng có mà sợ mất thật là vô lý đúng không nhưng mà phải chi mình với người ta có một mối quan hệ nào đó rõ ràng để còn có cớ mà ghen mà hờn mà giận đằng này á mình với người ta có là gì của nhau đâu thì việc người ta đi với ai làm gì ở đâu cũng không hề liên quan đến cuộc đời của mình vậy mà à, mình phải bận tâm mình bận lòng rồi mình tự ôm đau thương vậy bạn không đẹp trai, không xinh gái hay không có ngoại hình ưa nhìn thì hãy cố gắng bằng mọi cách kiếm thật nhiều tiền bởi vì ngoại hình có thể nhìn vào là thấy còn năng lực thì phải cần thời gian nhưng hai chữ tao giàu thì chỉ mất vài giây để có thể tóm tắt được tất cả cố lên trong chuyện tình cảm á không phải đối phương quá vô tâm mà là do ta quá đợi tâm cũng không phải họ yêu quá ít Mà do mình yêu quá nhiều Chúng ta đừng nên áp đặt bản thân mình lên người khác Bởi vì họ không có nghĩa vụ phải đền đáp đầy đủ Những gì mà chúng ta cho đi Thứ bạn cho đi là tự nguyện Thứ họ đền đáp lại là tùy tâm Chúng ta không có quyền đòi hỏi Người yêu bạn thật lòng họ sẽ biết phải đáp lại tình cảm của bạn như thế nào Còn người không yêu bạn cho dù bạn cường cầu cũng vô dụng nha yeah khi bạn gặp được một ai đó mà các bạn cảm thấy vui á lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người ta không bao giờ muốn đi khỏi người ta luôn kiểu là chỉ cần ở bên cạnh thôi cười vai nhau thôi là cảm thấy đủ rồi cảm thấy hạnh phúc rồi là lúc đó các bạn biết gì không là các bạn đã biết yêu rồi đó những ai yêu thương mình ấy thì họ sẽ luôn muốn mình tốt hơn còn những ai đã ghét mình rồi thì dù mình có thay đổi như thế nào chăng nữa thì họ vẫn luôn có lý do để họ ghét mình thế cho nên tại sao mình phải thay đổi mà chắc gì mình thay đổi mà những người đó là yêu thương mình hơn đúng rồi mà nhớ đâu mình thay đổi vì điều đó thì những người hiện tại đang yêu thương mình họ có yêu thương mình không thế cho nên là thôi em một người nghệ sĩ phải kiên định em phải cứu lại đôi lúc dội dàng quá lại tổn thương một lần nữa ở cái đôi mươi này á lòng ta chưa ngăn nắp bên cô đơn nhất thì lại muốn và rất muốn có ai đó để quan tâm cũng chính vì cái trên bên đó mà ta nắm vội tay một ai để rồi chẳng tìm được bến bờ và lại đổ vỡ một lần nữa thôi thì đừng có vội yêu tìm được đúng người rồi hẳn mở lòng nhé tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng ta à tim sẽ như lúc nào hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau bạn bị từ chối một cách phũ phàng hết lần này đến lần khác nhưng bạn vẫn thương người đó vẫn quyết tâm theo đuổi cho đến tận cùng và bất chấp tất cả rồi bạn nghĩ đó là cao cả không đấy là ngu là bây giờ tôi hiểu chuyện đến mức nào rồi không tôi biết là họ bận nên là tôi chẳng bao giờ làm phiền họ cả biết là họ không quan tâm đến tôi nên là tôi cũng chẳng bao giờ để họ phải bận tâm tôi biết tôi biết là họ đang nhắn tin với người khác nhưng mà tôi cũng giả vờ như là tôi không biết gì tôi không xem điện thoại không kiểm tra điện thoại cũng chẳng hỏi đang đi đâu hay đang ở đâu hay làm gì <sighs> mệt một chút thì ờ, kiếm chỗ nào để nghỉ ngơi buồn hơn một chút thì làm vài ly rượu tôi không dám nữa không dám làm phiền họ nữa bởi vì tôi sợ tôi sợ là họ sẽ rời xa tôi nhưng mà tôi biết chứ tất cả những điều đấy là vì cậu ấy